Cô có ví dụ sau, hãy quan sát. Cô có số 37.648 đem chia cho 4. Hãy cùng cô chia. Cô đặt tính chia như bình thường, như mọi khi chúng ta vẫn thực hiện. Bắt đầu chia này, 3 không chia được cho 4, lấy 37 chia cho 4. 37 chia cho 4 thì được 9. 9 nhân 4 bằng 36. 37 trừ 36 kết quả bằng 1. Hạ 6 xuống, lúc này ta có 16. 16 chia 4 bằng 4, 4 x 4 bằng 16. 16 trừ 16 bằng 0. Ta làm gì tiếp nhỉ? Ta hạ 4 xuống. Sau đó ta bắt đầu chia 4 chia cho 4 bằng 1. Viết 1 và thương 1 x 4 bằng 4, 4 trừ 4 bằng 0. Hạ 8 xuống. 8 chia cho 4 bằng 2. 2 x 4 bằng 8, 8 trừ 8 bằng 0. Đấy là kết quả mà chúng ta vừa thực hiện. Và bước chia này chúng mình cũng vẫn nhầm ở nhân ngược và bước trừ. Và các con thấy sau khi mỗi lần hạ thì việc đầu tiên các con chia, sau đó nhân ngược và cuối cùng là trừ. Thì bước nhân ngược và bước trừ chúng ta tự nhầm và ra kết quả cô sẽ có kết luận. Vậy kết quả 3.000, 37.000 648 đem chia cho 4 được 9.412. Vừa rồi thì các con đã nắm được cách chia rồi đúng không nào? Vậy thì cô sẽ thử tài các con, xem các con thực hiện phần chia như thế nào nhé. Và đến với phần thử tài Cô sẽ có ví dụ như sau. Tính 10.004 chia cho 2. Đáp án của chúng mình đó là đáp án nào? 5000, B 5002 và C 5004.